Clearly. Huh? Ah. Ah. Ooh. Yeah. <laughs> Oh. Oh. Baya bir yukarı gelip 발견되겠니? 르다 받으겠니? ha? 어? Kita kurang, kurang, kurang. Wah, ini mana Hmm? à Yeah. Oh, my God.